tiền điện tử tuần từ ngày 12 cho đến ngày 19 tháng 6 à, năm 2022. Như quý biết ạ tuần qua một tuần giảm giá khá mạnh của thị trường tiền điện tử chúng ta. Các mã tiền điện tử chúng ta đều giảm ở mức là từ 10 đến 20%, đa phần là như vậy. Có BTC thì giảm 8%, ETH thì giảm gần 20%. Nói chung là thị trường tiền điện tử của chúng ta hiện nay đang khá là trao đảo, bị ảnh hưởng rất lớn bởi thông tin cơ bản. À, tuần qua thì chúng ta biết là tâm điểm của thị trường chính là thông tin về chỉ số CPI lạm phát của Mỹ và chúng ta biết là lạm phát của Mỹ là tiếp tục lập đỉnh. Đó, lạm phát của Mỹ uh, từ mức 8,3% ờ, của tháng 4 đã tăng lên mức 8,6% và chúng ta chưa thấy đỉnh lạm phát ở đâu cả. Điều này nó hàm nghĩa là uh, giới đầu tư lo sợ Fed sẽ tiếp tục thắt chặt tiền tệ mạnh hơn gây đến suy thoái kinh tế và dòng tiền uh, rẻ, dòng tiền dễ dàng gần như là thời kỳ đó đã kết thúc à, và khi dòng tiền rẻ dòng tiền dễ dãi đã kết thúc thì điều này đồng nghĩa việc các tài sản rủi ro đặc biệt là thị trường tiền điện tử sẽ gặp áp lực rất lớn thị trường tiền điện tử và thị trường chứng khoán à, tuần qua thì thị trường chứng khoán cũng giảm giá rất là mạnh đặc biệt là phiên ngày cuối tuần các chỉ số chứng khoán Mỹ đều giảm ở mức là trên dưới 3% trong tuần thì chỉ số chứng khoán Mỹ đều giảm từ 5 đến 8% cũng một mức giảm rất là lớn tương đồng với thị trường tiền điện tử và nhẹ hơn tiền điện tử thôi nói chung là thị trường chứng khoán thì nó vẫn cơ bản hơn nên khi giảm giá thì cái mức độ giảm giá của nó cũng thấp hơn còn thị trường tiền điện tử chúng ta thì khi biến động thì biến động mạnh hơn tăng tăng mạnh hơn nên giảm giảm mạnh hơn điều này là rất bình thường à, trong tuần tới thì về yếu tố thông tin cơ bản thì toàn bộ thị trường và giới đầu tư sẽ tập trung vào à, Cuộc họp FOMC diễn ra vào đêm ngày thứ tư, dạng sáng ngày thứ năm, 1 giờ sáng giờ Việt Nam. Tại cuộc họp này thì cái ờ, biên bản cuộc họp FOMC thì gần như chắc chắn là Fed sẽ tăng lãi suất 0,5%. Bây giờ chỉ là liệu Fed có tăng lãi suất mạnh hơn hay không? Có một số ờ, giới đầu tư thì kỳ vọng Fed tăng lãi suất 0,75%, nhưng cá nhân tôi đánh giá thì Fed sẽ không tăng lãi suất 0,75% mà Fed sẽ tiếp tục duy trì mức tăng lãi suất là 0,5%, đưa lãi suất của Mỹ từ mức là 0,75 đến 1% thì tăng lên là mức 1,25 đến 1,5%. Bây giờ vấn đề là cái dự báo kinh tế của Mỹ và dự báo cái đường đi của lãi suất, lạm phát cũng như là tăng trưởng kinh tế của Mỹ uh, trong thời gian tới thì chúng ta biết một năm Fed có 8 cuộc họp FOMC thì trong đó có 4 cuộc họp quan trọng hơn cả đó là 4 cuộc họp diễn ra vào các tháng là 3, 6, 9, 12 vì tại các cuộc họp này thì sẽ có cái dự báo kinh tế của Fed chính là cái FOMC Economic Projection. Đấy. Trong dự báo kinh tế này thì Fed cứ một quý Fed sẽ đánh lá lại một lần và đưa ra dự báo mới ờ, có thay đổi điều chỉnh tăng giảm so với dự báo của quý trước và cái biên bản của họp tháng 6 cái ờ, dự báo kinh tế FOMC Economic Projection này rất là quan trọng nó sẽ thể hiện cái kỳ vọng lạm phát của Fed cái kỳ vọng lãi suất cái ờ, tăng trưởng GDP Đấy. và đặc biệt thì nó cũng thể hiện cái quan điểm của các chủ tịch Fed về lãi suất thì các bạn biết là mỗi chủ tịch Fed sẽ uh, biểu thị uh, cái quan điểm lãi suất của mình bằng một dấu chấm trên cái biểu đồ ma trận lãi suất và kỳ trước thì chúng ta biết là hầu hết các chủ tịch Fed đều đa phần đều thống nhất là cuối năm đưa lãi suất cuối năm 2022 đưa lãi suất với mức trung tính tức là từ 2,25 đến 2,5 phần trăm Bây giờ thì giới chuyên gia đang kỳ vọng là hầu hết các chủ tịch Fed sẽ điều chỉnh tăng lãi suất lên à, vượt mức trung tính tức là đâu đó rơi khoảng 2,75 đến 3% vào cuối năm thì chúng ta chờ đợi cái biên bản của họp FOMC Economic Projection này ra thì chúng ta sẽ biết rõ hơn. Và nếu thật sự điều đó xảy ra thì nó sẽ là áp lực vô cùng lớn đối với các thị trường tài sản rủi ro, đặc biệt là tiền điện tử và chứng khoán. À, và do vậy thì chúng ta hết sức lưu ý tuần này nhiều khả năng sẽ lại là một tuần đấm máu của thị trường tiền điện tử và chúng ta chờ đợi xem là thị trường tiền điện tử sẽ đi về đâu. Đó là xét trên góc độ phân tích cơ bản. Còn bây giờ chúng ta giao dịch trên thị trường tiền điện tử thì phần lớn chúng ta sẽ dựa vào phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản xác định xu hướng, còn phân tích kỹ thuật sẽ là điểm mua bán, điểm vào ra. Thì tôi sẽ phân tích chi tiết ờ, các má coi lớn trong top 10 để chúng ta có thể giao dịch BTC như thường lệ chính là cái mã giao dịch chính của chúng ta. Ngoài cái độ ổn định thì BTC luôn luôn có những sức hấp dẫn nhất định mà nó sẽ không xảy ra trường hợp giống như Luna. Chúng ta biết một ờ, coi top thuộc top 5 mà nhặng một phát về không nhưng với BTC thì không có trường hợp đó xảy ra. Do vậy, cá nhân tôi mà giao dịch cũng vậy, tôi thường chỉ chọn 3 mã à, hàng đầu là BTC, ETH và BNB thôi còn đối với tôi tất cả các mã ôn coi đằng sau đều có thể biến thành rác Đấy. tại sao tôi lại lý giải ba mã này tôi lý giải luôn cho quý vị theo tôi BTC nó là bản vị đầu tiên của thị trường tiền điện tử và được giới đầu tư kỳ vọng là vàng kỹ thuật số nên theo tôi khi thị trường tiền điện tử còn tồn tại thì BTC sẽ tồn tại bên cạnh đó chúng ta biết uh, ờ, e ETH thì hầu hết các mã ôn coi rất nhiều mã ôn coi viết và chạy trên nền tảng của ETH do vậy khi thị trường tiền điện tử còn thì ừ. ETH ờ, sẽ thu được phí và ETCH sẽ còn đấy và còn một ờ, mã nữa là BNB sàn Binance thì chúng ta biết là Binance là sàn lớn nhất thế giới về thị trường tiền điện tử cái chợ này còn họp thì Binance sẽ còn thu được phí còn có người đầu tư tiền điện tử thì Binance sẽ còn tồn tại do vậy theo đánh giá chủ quan của cá nhân tôi đây là ý kiến cá nhân các bạn nhé ba mã này sẽ tồn tại xuyên suốt thời gian và tôi mà giao dịch tôi cũng chỉ giao dịch trên bà mã này còn tất cả những mã khác đều là rác nếu các bạn đã xác định giao dịch thì hoàn toàn có thể là chấp nhận nó có một ngày nào đó về không bất ngờ giống như Luna chúng ta sẽ không biết được tất nhiên là không phải các mã khác là rác nhưng quan điểm của tôi thì các mã khác hoàn toàn có thể biến thành rác bất cứ lúc nào tức là rủi ro các mã khác là chúng ta không không chế được còn rủi ro đối với ba mã BTC, ETH và BNB là chúng ta hoàn toàn có thể xác định được tầm rủi ro và trường hợp xấu nhất là chúng ta vẫn tồn tại nếu chúng ta là một holder do vậy ờ, ờ, quan điểm cá nhân tôi thì tôi thường giao dịch trên những mã này có lẽ là tôi theo trường phái là nó là ít mạo hiểm vì quan điểm cá nhân tôi thì thị trường tiền điện tử là một thị trường biến động rất là mạnh nó là thị trường mạo hiểm nhất mà tôi giao dịch rồi Đấy, tôi đánh giá thị trường tiền điện tử mạo hiểm hơn cả thị trường vàng và forex đấy mạo hiểm hơn thị trường chứng khoán rất là nhiều do vậy tại một thị trường mạo hiểm thì tôi lại chọn phương án an toàn đây là tôi chia sẻ cái quan điểm cá nhân tôi nhé. Còn quý đầu tư khi chúng ta đã vào một sân chơi thì chúng ta phải hiểu luật chơi và chúng ta xác định rõ cái được và cái mất. Đó. Mỗi bạn phải lựa chọn cho mình một cái phương pháp đầu tư nó phù hợp với tính cách, phù hợp với cái mong muốn, phù hợp với cái kỳ vọng lợi nhuận của mình. Đó. Ok, đó là cái phần à, thị trường tiền điện tử thì tôi chia sẻ một chút về cái quan điểm đầu tư và cái quan điểm về của tôi về thị trường tiền điện tử thôi còn đâu các bạn có thể tham khảo nó có thể giúp cho các bạn có thêm một góc nhìn thôi còn lựa chọn cuối cùng vẫn là ở chính bản thân các bạn tiền tiền trong túi các bạn tay thì các bạn đặt lệnh mà lời ăn thua chịu đã xác định vào thị trường đầu tư là như vậy mất trắng cũng đừng kêu đấy đá vào như thị trường rủi ro như thị trường coi thì xác định một ngày nào đó có thể là trắng tay x thì có thể x5, x10, x100 nhưng mà chia chia 3, chia 5, chia 10 thậm chí chia 100 cũng là bình thường riêng đối với BTC nhé việc BTC đá breakout cái hỗ trợ 285 thì nhiều khả năng BTC đi đi xuống Đấy. đích hỗ trợ tiếp theo của BTC đích hỗ trợ tiếp theo của BTC chính là vùng hỗ trợ 20-22k MA200 trên chart tuần cũng nằm ở quanh 22k chúng ta biết rất nhiều lần trước mỗi khi test MA200 BTC thường có xu hướng tạo đáy tất nhiên là có xu hướng bạn nhá chứ không phải chắc chắn và sau đó là phục hồi mạnh mẽ giờ, giờ lần gần đây nhất là 2019 test ở vùng giá 3K1 sau đó là đợt Covid test ở vùng giá 5K2 tất nhiên là nó còn chọc xuống đến 3K8 trước khi quay lên cơ Đấy. vì BTC biến động biên độ nó rất là mạnh cá nhân tôi đánh giá vùng giá 20 22K này nhiều khả năng sẽ là đáy ngắn hạn hoặc trung hạn của BTC do vậy nếu chúng ta giao dịch thì xu hướng trung hạn chúng ta hoàn toàn có thể mua tại 20 22k kỳ vọng phục hồi trở lại vùng 28 thậm chí 32k à, còn ngắn hạn thì do BTC đã hình thành xu hướng xuống thì chúng ta cũng có thể canh bán ngắn hạn chúng ta kỳ vọng BTC thì xét trở lại cái hỗ trợ dưới MA 200 trên H4 H4 hiện nay MA 200 đang đóng vai trò là kháng cự như vậy thì cái khu vực 29K3, 29K7 đây chính là khu vực bán. Nếu BTC phục hồi lại. Đó. Chúng ta sẽ dừng lỗ qua 30K8. Tức là dừng lỗ đâu đó tầm 1200 giá. Còn chốt lời thì chúng ta sẽ hướng về cái vùng giá 22K. Như vậy chúng ta hoàn toàn có thể chốt lời 7.000 giá mà dừng lỗ 1.200 giá. Tỷ lệ chốt lời 61, một tỷ lệ rất là cao. Các bạn hoàn toàn có thể vào lệnh. Ngược lại, trường hợp xuống đến 20 22k thì tôi chỉ khuyến nghị quý vị là các holder thôi còn nếu quý vị vươn lướt sóng thì quý vị buộc phải đợi cây nến đảo chiều rồi tham gia lướt sóng đối với tôi xu hướng tiền điện tử nếu giao dịch tôi sẽ là xu hướng chính là holder và tôi sẽ mua bằng tiền thật thôi bởi vì thị trường điện tử thường mỗi lần nhịp tăng giá phục hồi cũng 30 50 phần trăm rồi đối với tôi thì một nhà đầu tư mà chuyên về chứng khoán hoặc hàng hóa thì với mức sinh lời mà một nhịp sóng 30 50 phần trăm là quá happy rồi bởi vì tôi chỉ kỳ vọng là lợi nhuận một năm ở tầm đó thôi chứ tôi không kỳ vọng nhiều do vậy à, khi BTC về vùng 20-22k cá nhân tôi đánh giá đây sẽ là khu vực mua và tôi sẽ kỳ vọng BTC tăng trở lại 28 thậm chí 32k thì với mức chốt lời 40 60 là quá happy rồi vượt ngoài kỳ vọng rồi do vậy tôi sẽ tham gia mua nếu BTC về vùng là 20 22k này còn tôi sẽ thực hiện lệnh bán ngắn hạn nếu bây giờ BTC phục hồi trở lại khu vực 2, 9K3, 9K7 và tôi sẽ đặt dừng lỗ đối với lệnh bán ngắn hạn này tại 30K8. Ok ạ, chiến lược rất rõ ràng rồi đấy ạ. Chúng ta có chiến lược ngắn hạn thì canh bán còn trung và dài hạn thì canh mua. Đối với ETH thì sao? ETH thì cũng đã tiếp tục phá đảo rồi, đi xuống. Như vậy ETH hiện nay nó cũng chiến lược tương tự như BTC thôi, xuống canh mua sẽ xuống chính. Nhưng ngắn hạn thì hoàn toàn có thể bán như vậy là chúng ta sẽ bán bán tại đâu đấy mới là vấn đề à, đây um, cá nhân tôi nhé đánh giá ETH thì chúng ta sẽ canh bán là ngắn hạn canh mua là dài hạn trước hết chúng ta phân tích lệnh canh mua đã chúng ta nhìn thấy MA200 hỗ trợ trên tắt tuần của ETH ở 1002 Đấy, hỗ trợ gần hơn cả thì nó sẽ nằm ở quanh vùng 900 1000 như vậy quan điểm của tôi ETH sẽ mua quanh vùng 900 1000 nếu xuống hiện nay đá đang là 1456 như vậy chúng ta mua quanh 1.000 cộng trừ 50 giá. Kỳ vọng giá sẽ phục hồi trở lại 1.500, 1.300, 1.500. Như vậy mức độ phục hồi của chúng ta rơi vào 30-50%. Còn ngắn hạn thì ETH chúng ta sẽ bán bán thế nào? Đây, cá nhân tôi thì nhìn thấy ETH đang có một cái trên giảm giá này nó cũng hoàn toàn nằm dưới MA200 trên H4 như vậy chúng ta test bán khi nó test lại cạnh này và dừng lỗ khi vượt qua MA200 và cái đỉnh ngắn hạn gần nhất ở đó như vậy hiện nay cái chen này của nó đang có cái kháng cự quanh 1750 nếu ETH bây phục hồi trở lại 1750 chúng ta sẽ bán nha đây khu vực này 1750 chúng ta sẽ bán dừng lỗ qua cái đỉnh gần nhất và qua M200 đây 1950 cho tôi dừng lỗ 200 giá chốt lời khi test M200 trên chart tuần 1200 như vậy chúng ta sẽ chốt lời tầm 550 giá dừng lỗ 200 giá đối với ETH thì chỉ là chốt lời cắt lỗ chỉ là 331 không cao bằng BTC nhưng mà chấp nhận được đó là ETH Tiếp theo mã thứ ba chúng ta quan tâm chính là BNB. Quan điểm của tôi BNB hiện nay về chung và dài hạn thì BNB sẽ có hỗ trợ m 200 quanh 156 đây. Như vậy chúng ta sẽ mua quanh m 200 tức là mua vùng 140 160. Với kỳ vọng chốt lời ngắn nhất quay trở lại 200, xa hơn là 250. Như vậy mức chốt lời sẽ đâu đó rơi vào tầm 40 đến 60%. Ngược lại, chúng ta hoàn toàn có thể lực bà thực hiện lệnh bán ngắn hạn nếu BNB phục hồi. Chúng ta nhìn thấy cái chen ngắn hạn chưa ạ? Đấy, chúng ta bán khi test lại M200 cũng là test lại cái uh, ờ, chen kháng cự. À, đâu đó nó sẽ rơi vào quanh 290. BNB nếu phục hồi hiện nay giá đang 255 phục hồi lại 290 chúng ta sẽ canh bán chúng ta dừng lỗ qua cái đỉnh gần nhất đây 325 290 325 dừng lỗ 35 giá chốt lời thì ngắn nhất chúng ta thực hiện về 210 tức là chốt lời 90 giá 85 giá còn xa thì chúng ta chốt lời ở 160 Đấy, hoặc chúng ta có thể chốt lời một nửa 210, chốt nửa một nửa ở 160. Như vậy chúng ta chốt lời đâu đó trên dưới 100 giá, dừng lỗ 35 giá. Tỷ lệ chốt lời rơi vào khoảng 13 14. Ngược lại vùng giá quanh 150 cộng trừ sẽ là vùng giá chúng ta canh mua. Với kỳ vọng ngắn nhất là trở lại 210, xa hơn là 250. Đó là BNB đối với mã tiếp theo chúng ta quan tâm chính là mã ADA mã này thì tôi lại không nhìn thấy điểm bán nhá về về nhịp phục hồi vừa qua ADA phục hồi khá là mạnh ADA xuống 0.44 sau đó phục hồi trở lại 0.7 một mức mức phục hồi rất là mạnh và bây giờ đối với mã này chúng ta rất là khó bán không tìm được điểm luôn ạ à, bây giờ chúng ta chỉ có thể thực hiện thể thực hiện lệnh bán nếu mà ADA này đây test lại cái trendline này đấy cái kênh giá này vì chúng ta phải phải dừng lỗ qua kênh giá cơ đấy dừng lỗ qua kênh giá như vậy nếu ADA vì MA 200 của nó cách xa quá chúng ta không tìm thấy hỗ trợ đối với MA 200 ADA này khó nhưng ngược lại là kênh giá hiện nay cái đỉnh cũ đợt vừa rồi nó test đây 0.67 nếu bây giờ nó phục hồi trở lại đây hoàn toàn luôn nó sẽ trùng với kênh giá chúng ta có thể bán Đối với lệnh bán ngắn hạn ADA chúng ta có thể thực hiện lệnh bán ở vùng 0.67 dừng lỗ qua đỉnh 0.75 qua kênh giá 0.08 pip. Chốt lời đối với ADA chúng ta sẽ hướng về khu vực là đây đáy 0.38 xa hơn là 0.3 tôi nghĩ là bán 0.67 thì dừng chốt lời 0.38 thôi tức là chốt lời đâu đó tầm 0.3 à, giá đô còn dừng lỗ là 0.08 đô tức là tỷ lệ chốt lời cũng khoảng 41 chốt lời 4 dừng lỗ 1 còn mua thì sao trường hợp mua ADA à, m 200 trên chát tuần đã phá qua rồi như vậy chúng ta buộc phải tìm đến hỗ trợ gần nhất quanh 0.3 0.29 0.3 đây là khu vực mua với kỳ vọng tăng ngược trở lại 0.7, 0.9, 0.7, 0.8. Ừ, 0.3 mà tăng lên 0.7, 0.8 cũng hơn x2 rồi. Nhắm mắt mà mua thôi. Nếu giá về được đến nơi, kỳ vọng. Đối mã XRP. Mã này thì hiện nay đang 0.34 khá là yếu. Chúng ta không nhìn thấy một điểm bán nào hết đối với mã này. Còn em mã này chúng ta sẽ không bán mà còn đối với mua thì sao chúng ta có hai vùng để canh mua vùng thứ nhất là 0.25 vùng thứ hai là 0.18 đó chúng ta sẽ chú ý xuống đến hai vùng này kết hợp với vùng xuống của BTC 2022K có tín hiệu đảo chiều là chúng ta mua vì bây giờ tôi không biết nó sẽ xuống 0.25 hay 0.18 nếu 0.18 thì các bạn cứ nhắm mắt vào mà xúc thôi bởi vì ít nhất nó sẽ phục hồi trở lại là 0.33 xa hơn là 0.4 còn 0.24 này thì kỳ vọng trở lại 0.4 là cũng ok lắm rồi đối với Dogecoin Dogecoin thì chúng ta cũng canh mua rồi không canh bán hỗ trợ gần nhất của Dogecoin là 0.04 với mức kỳ vọng phục hồi trở lại 0.07 0.09 như vậy mức phục hồi chỉ cũng đâu đó rơi vào 70 đến 100 phần trăm Do vậy nếu đó coi về 0.04 các bạn cứ mạnh dạn mà mua thôi. Nhưng tôi lưu ý nhé, đối với những má ôn coi này thường ở tiểu sử là có thể tăng thì x5, x10 nhưng mà chia chia 10, chia 20. Do vậy các bạn mua có thể xác định trường hợp xấu nhất là có thể một Luna 2.0 xuất hiện. Do vậy là các bạn phải xác định rõ là rủi ro lớn nhất là có thể mất trắng đấy. Nên chúng ta phải hết sức lưu ý, chỉ mua bằng tiền nhàn rỗi mình có và phải xác định rõ là như vậy không nên kỳ vọng quá mơ mộng. Còn nếu mà các bạn muốn chứng chắc thì các bạn nên mua ba mã đầu tiên tôi phân tích BTC, ETH và BNB. Ba mã này thì tôi nghĩ nó sẽ không về không đâu. Đó, đây là quan điểm cá nhân tôi, còn có thể nó về cũng nên nhưng theo tôi là xác suất thấp. Còn các mã khác còn lại theo tôi xác suất về không thì bất cứ mã nào có thể xảy ra và cao hơn ba mã còn lại phía trên rất là nhiều. Đó là toàn bộ cái phân tích nhận định thị trường tiền điện tử tuần từ ngày 12 cho đến 19 tháng 6 năm 2022. Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công, đại thành công. Quý vị lưu ý nha, tuần này sẽ là một tuần biến động rất mạnh của thị trường tiền điện tử vì tâm điểm của nó ảnh hưởng bởi yếu tố cơ bản là thắt chặt tiền tệ của Fed. Cuộc họp FOMC diễn ra vào đêm thứ tư, dạng sáng ngày thứ năm. Chúc quý đầu tư giao dịch thành công.